Chúng ta cùng tiếp tục với ví dụ số 2 các em nhé. Ví dụ số 2 đề bài cho như sau này. Cho cái hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng với 3x bình phương à, cộng với 6x bình phương trừ đi 9x cộng với 2. Và yêu cầu là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ thỏa mãn cái điều kiện là gì? Y2 phẩy của x bằng 18. Các em viết xong đề chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Thì ở đây đề bài cũng chưa cho chúng ta tiếp điểm mà tọa độ x0, y0 đúng chưa? Mà chúng ta phải đi tìm. Đi tìm từ đâu? Từ cái phương trình này. Y2 phẩy của x bằng 18 chúng ta sẽ tìm ra được x0. Từ đó chúng ta thay vào hàm số y chúng ta sẽ tìm ra được y0 và viết được phương trình tiếp tuyến. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết lời giải của ví dụ số 2 nha ví dụ 2 này đầu tiên ta có này à, chúng ta sẽ tính y phẩy trước y phẩy sẽ bằng trừ 3x à, trừ x mũ 3 đạo hàm trừ 3x bình phương cộng với 6x bình phương đạo hàm là cộng với 12x trừ đi 9x đạo hàm sẽ là trừ đi 9 đó đây là y phẩy và cụ thể là y phẩy x Tương tự chúng ta sẽ đạo hàm một lần nữa sẽ ra được là y2 phẩy. Thì sẽ viết thêm x vào nha. x bằng y2 phẩy x sẽ bằng trừ 3x bình phương đạo hàm sẽ là gì? trừ 6x. Ok chưa? Còn anh này là cộng 12. Trừ 9 đạo hàm là bằng 0 rồi. Bây giờ chúng ta làm thỏa mãn cái yêu cầu bài toán y2 phẩy của x bằng 18, từ đó chúng ta tìm ra được x0. Theo giả thiết ta có ta có y2 phẩy của x bằng 18, đúng chưa? Điều này tương đương với trừ đi 6x cộng với 12 sẽ bằng bằng 18. Chuyển về sang gọn đi. Thì ở đây sẽ là gì? x là bằng chúng ta tìm ra được là x bằng 1. Đây cũng chính là x0 luôn. Từ đây chúng ta suy ra tiếp điểm tiếp điểm của tiếp tuyến và đồ thị hàm số là m có tọa độ là x bằng 1 này. Chúng ta thay 1 vào cái hàm số này chúng ta đi tìm y nha. 1 mũ 3 vẫn là 1. Đây sẽ là thành trừ 1 này um, Tiếp theo đây là cộng 6 này Trừ 1 cộng 6 vậy nó sẽ thành là cộng 5 Cộng 5 đây sẽ là Thầy xin lỗi chỗ này là trừ 1 chứ không phải 1 này X bằng trừ 1 nhá Bị nhầm rồi đấy Đây là chuyển sang thành cộng 6 mà Cộng 6 chia trừ 6 sẽ là trừ 1 Thay trừ 1 vào Đây sẽ, ra được là cộng 1 này Cộng 6 là 7 này 7 cộng với cộng với 9 ở đây sẽ là à, 7 cộng 9 16 16 cộng với 2 Vậy chỗ này sẽ là 18 Ok chưa Tiếp điểm là như vậy Và chúng ta đi tìm thêm nữa Đó là gì Hệ số góc của tiếp tuyến Hệ số góc Của tiếp tuyến Là y phẩy của trừ 1 Đây là y phẩy đây Đây là y phẩy x và chúng ta thay trừ 1 vào Thì đây sẽ là trừ 3 này Đúng chưa? Đây sẽ là trừ 12 này Trừ 3, trừ 12 và trừ đi 9 nữa Vậy chỗ này sẽ là trừ 12 với trừ 12 Kết quả là trừ 20, trừ 24 Phương trình tiếp tuyến Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M có tọa độ trừ 1, 18 là Y bằng này, Y phẩy của trừ 1 nhân với x cộng với x cộng với 1 <coughs> và cộng tiếp theo với y0 tức là 18. Bây giờ chúng ta bắt đầu thay vào. Nó sẽ là bằng này Y phẩy của trừ 1 Đây, hệ số góc Trừ 24 nhân với x cộng với 1 Và cộng với 18 Chúng ta thu gọn đi Trừ 24x này Đây là trừ 24 và cộng với 18 Vậy kết quả là trừ 6 Và đến đây chúng ta kết luận Vậy phương trình tiếp tuyến là y bằng trừ 24x và trừ đi 6. Ok chưa? Đây chính là phương trình tiếp tuyến mà ví dụ số 2 đang yêu cầu chúng ta viết. Khá là dễ đúng không các em? Và nhớ trường hợp này chúng ta chỉ cần áp dụng đúng công thức để chúng ta sẽ giải quyết được. Tương tự như vậy chúng ta cùng đến với ví dụ số 3 các em nhé.